Bảo mẫu này lật chăn của nữ chủ nhân lên, bên trong là một chiếc quần lót có dính máu. Bà ta rất tức giận, rốt cuộc phải làm cách nào mới khiến nữ chủ nhân nhanh có thai đây? Bà ta bắt đầu lên mạng tìm kiếm những phương thuốc có lợi cho việc mang thai, rồi lén lút bỏ vào đồ ăn của Miriam, còn tính cả ngày đưa hai đứa trẻ ra ngoài chơi, cố ý sắp xếp để hai vợ chồng Miriam có không gian riêng. Nhưng lúc về đến nhà, Paul đang ngồi một mình ở phòng khách nghịch điện thoại, còn Miriam vì làm việc mệt mỏi đã đi ngủ từ sớm. Thấy kế hoạch của mình thất bại, mặt bảo mẫu lập tức biến sắc. Ngày hôm sau, bảo mẫu nói với cô con gái lớn, nếu có thêm một em bé nữa, nhà chúng ta sẽ đổi một căn nhà lớn hơn. Đến lúc đó cháu có thể ở một mình một phòng riêng rồi. Tiếp theo, mỗi ngày bà ta đều lặp lại những chuyện này với cô bé. Cuối cùng, cô bé dưới sự xúi dục của bảo mẫu đã nói với mẹ. Mình muốn có thêm một người em nữa, nhưng Miriam căn bản không có dự định sinh thêm con, xem ra muốn để họ chủ động muốn có con là không thể. Hôm đó, lúc bảo mẫu đang dẫn hai đứa trẻ ra công viên chơi, cậu bé chỉ mới hơn một tuổi bỗng nhiên đã bước đi thành thạo. Bảo mẫu vô cùng bất an, vì nó có nghĩa là cậu bé sắp có thể đi học mẫu giáo rồi, còn bà ấy cũng phải đối mặt với việc thất nghiệp, muốn tiếp tục ở lại ngôi nhà này làm việc, xem ra vẫn cần phải nghĩ cách khác. Họ đến bãi cỏ ngồi nghỉ ngơi. Một lát sau Bảo Mẫu giật mình vì không thấy cô con gái lớn đâu nữa. Bà ta vội vàng đi xung quanh tìm kiếm, may mà cô bé đã được một người qua đường trông giúp. Bà ta nghĩ đến việc làm lạc đứa trẻ mà sợ, nhưng đồng thời một suy nghĩ đáng sợ hơn đã hiện ra trong đầu bà ta, nếu bỗng nhiên mất đi một đứa trẻ, Miriam có thể sẽ sinh thêm đứa khác. Không lâu sau, bà nội bỗng nhiên đến thăm các cháu. Bà nội đã làm hết những công việc thường ngày bảo mẫu hay làm. Việc này khiến bảo mẫu càng thêm lo lắng mình sắp mất việc. Miriam cho bà ta nghỉ mấy ngày, vì cả gia đình cô ấy sẽ về quê nghỉ lễ ở nhà bà nội. Bảo mẫu thất thần ngồi trong nhà của mình, dường như đang dần cảm nhận thấy cuộc sống sau khi thất nghiệp của mình. Nghĩ đến đây bà ta lập tức âm thầm đến nhà Miriam. Bà ta muốn nhân cơ hội thưởng thụ một chút cuộc sống của những người giàu có. Bên này, bà nội của bọn trẻ cảm thấy bảo mẫu có chút kỳ lạ. Bà ấy dặn dò các con không nên chỉ mải mê công việc mà bỏ bê con cái. Cứ giao hết con cái cho bảo mẫu như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, bảo mẫu đã biến căn nhà của họ thành một mớ lộn xộn. Bởi vì bà ta biết, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ trước khi cả nhà Miriam quay về, rồi bày một bình hoa lên, thì họ sẽ không có chút nghi ngờ nào. Bảo mẫu này đang cùng các con của chủ nhà chơi trò chơi, bỗng nhiên bà ta nói mình muốn đi vệ sinh. Cô bé nghĩ bà ta đang nói đùa nên chỉ vào nhà vệ sinh. Ai ngờ bảo mẫu đã dùng luôn chiếc bồn vệ sinh dành cho trẻ em mà cô bé hay dùng. Sau đó còn bảo con chủ nhà đi đổ giúp mình. Đến buổi tối, cô con gái tò mò nói với mẹ, hôm nay bảo mẫu đã dùng chiếc bồn tiểu nhỏ của cô bé. Nhưng Miriam căn bản không tin, Paul còn dạy con nói dối là không tốt. Cô con gái giải thích rằng mình không nói dối, nhưng bố mẹ căn bản không để ý đến những lời nói đùa của trẻ con. Ngày hôm sau, bảo mẫu đưa hai đứa trẻ ra ngoài chơi. Cô con gái có chút sợ hãi, nhân lúc bảo mẫu ngủ đã lén chạy khỏi đó. Bảo mẫu tỉnh dậy không thấy cô bé đâu vô cùng lo lắng. Cuối cùng đã tìm thấy cô bé đang ngồi trên một chiếc ghế dài. Bảo mẫu chạy đến ôm lấy cô bé, bắt đầu hung dữ mắng chửi cô bé. Cô bé vừa sợ vừa tức, cắn một miếng lên vai bảo mẫu. Buổi tối hôm đó, Miriam phát hiện trên vai của cậu con trai có một vết răng, bảo mẫu nói là cô con gái lớn cắn. Miriam có chút nghi ngờ, lúc này bảo mẫu đã trực tiếp kéo áo của mình ra. Nhìn thấy vết thương giống như vậy, cuối cùng Miriam đã tin con gái có vấn đề về tâm lý. Ngày hôm sau, Côn rất tức giận, ném một văn kiện lên bàn. Thì ra mấy tháng nay bảo mẫu không nộp thuế, bây giờ thư nhắc nhở đã gửi đến cả đây. Việc này có ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của gia đình họ. cô tức giận đuổi bảo mẫu đi, sau khi bảo mẫu đi, Miriam lại trách cứ chồng, không nên quá nổi nóng như vậy, dù sao bà ấy chăm sóc hai đứa con của họ cũng rất tốt. Bây giờ có thể bảo mẫu, vẫn đang tức giận sẽ không đến nữa, mà trong một thời gian ngắn, rất khó để có thể tìm một người phù hợp, nhưng nằm ngoài dự đoán của họ, ngày hôm sau bảo mẫu vẫn đến rất đúng giờ, vì bà ta sợ mất đi công việc này. Lúc này bảo mẫu phát hiện, trong tay cậu con trai có một bức thư, mở ra xem, đó là thông báo nhập học của trường mẫu giáo gửi đến. Xem ra bà ta thực sự sắp thất nghiệp rồi, trên đường về nhà, bà ta không kìm được bật khóc, lúc xuống xe khung cảnh ở đây vừa bẩn vừa lộn xộn. Còn có một người lang thang đang đi tiểu bên đường, bà ấy thực sự không muốn quay lại, những ngày tháng khổ sở đó nữa. Mở cửa nhà, căn phòng tối chật trội khiến bà ta ngạt thở. Tại sao nhà Miriam lại không thể sinh thêm một đứa trẻ nữa? Như vậy mình có thể tiếp tục ở lại nhà cô ấy làm việc rồi. Bà ta càng nghĩ càng thấy tức bắt đầu mất đi ý thức. Lúc này một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu bà ta. Ngày hôm sau, bà ta vẫn đến nhà Miriam như bình thường. Nhưng lần này bà ta không dỗ dành đứa trẻ đang khóc mà nằm tận hưởng trong bồn tắm lớn. Cuối cùng xả đầy nước vào bồn tắm, gọi hai đứa trẻ đến tắm rửa. Cô con gái lớn âm thầm trốn dưới gầm giường. Không lâu sau, dưới sàn căn hộ rất nhiều người đã vây đến.